Chào các bạn Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu nón vành như thế này Thì mình sẽ hướng dẫn size 2 tuổi và cũng có hướng dẫn tăng size ha Các bạn có thể tăng size tùy thích Để làm cái mẫu nón này mình sử dụng sợi dệt Ở đây mình sử dụng sợi dệt màu trơn nè Sợi len dài tầm khoảng 2mm Và kim móc cho cái sợi len này mình sử dụng đó là kim hai đầu Ở đây mình dùng đầu số 4 thì tùy vào mỗi loại kim ha nếu các bạn không có cái loại kim này thì có thể sử dụng cho mình cái loại kim và so cái đầu kim so với sợi len nè nếu mà đầu kim nó bằng hoặc là lớn hơn sợi len một chút là được hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút cũng được ha ta sẽ so đầu kim với sợi len như thế này thì sẽ chính xác hơn nè ngoài ra còn có kéo cắt len bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách móc cái mẫu nón này đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn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 mũi kép đơn thứ 10 mũi kép đơn 11 kép đơn thứ 12 kép đơn thứ 13 và mũi kép đơn thứ 14 sau khi đã có được 14 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi thì di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này nè đây là mũi kép đơn đầu tiên thì phía trên nó sẽ là cái chân móc nè các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng móc lên một xích ta nắm sợi len ngắn ở phía sau guốc thật mạnh lại để cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè như vậy là mình hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 14 mũi kép đơn ha ta có 14 mũi kép đơn nè để tiếp tục móc cái vòng móc thứ hai thì mình sẽ có được 14 chân móc cho vòng móc thứ hai khi lên một xích rồi ha móc cho mình vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời móc vào đó một mũi móc đơn đây là chân móc ta vừa móc mũi dời nè móc vào một mũi móc đơn khi được một mũi móc đơn rồi từ đây móc lên hai mũi xích tiếp tục đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi móc đơn đó và móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai thì cái cụm này mình sẽ gọi là cụm nửa sò ha kết thúc cái cụm nửa sò này các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến các chân móc của cái vòng tròn đầu tiên nè ta sẽ bỏ qua cái chân móc kế bên ta móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn móc vào chân kế tiếp này một mũi móc đơn nè đây là chân móc móc cụm nửa sò nè thì chân kế bên này bỏ qua và móc vào chân kế tiếp này một mũi móc đơn như vậy là mình hoàn tất được cụm nửa sò đầu tiên tiếp tục cụm nửa sò thứ hai cũng móc tương tự cho mình nè được mũi móc đơn rồi thì tiếp tục lên hai xích và cũng móc vào chân ta vừa móc mũi móc đơn hai mũi kép đơn cùng một chân móc ha móc vào đó hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất và mũi kép đơn thứ hai khi hoàn tất được cụm nửa sò như thế này thì tương tự giống như cụm đầu tiên các bạn cũng bỏ qua cho mình chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp một mũi móc đơn ta có được cụm nửa so thứ hai ha thì từ đây sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng thì mình sẽ có được 7 cụm liên tiếp mỗi cụm khi móc một mũi móc đơn rồi thì lên hai xích sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc mũi móc đơn móc tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai được một cụm nửa so rồi thì bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn để mình tiếp tục cái cụm tiếp theo ha mình có được ba cụm rồi nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng lên hai xích đâm kim vào chân ta móc mũi móc đơn móc hai mũi kép đơn kết thúc nửa sò này di chuyển kim đến chân móc kế tiếp bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn ha sau đó tương tự đến cuối hàng móc vào hai mũi kép đơn nè bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn lên hai xích móc vào chân móc vừa móc mũi móc đơn hai mũi kép đơn cùng chân móc bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn ta được nửa so thứ sáu lên hai xích nè hai mũi kép đơn vào cùng chân móc mũi đơn sau khi hoàn tất được nửa cụm so cho đến cuối vòng nè ta có tổng cộng là 7 cụm nửa so ha 1 nè 2 3 4 5 6 và 7 nè thì từ đây mình sẽ kết thúc cái vòng móc thứ hai này di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở nửa cụm so đầu tiên nè móc cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn đó một mũi dời ta hoàn tất được vòng móc thứ hai với 7 cụm nửa sò ha để tiếp tục vòng móc thứ ba móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 ở cái vòng thứ ba á, khi đã lên được 3 mũi móc xích như thế này rồi thì mình sẽ móc cái họa tiết sò nguyên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của cái mũi móc đơn ta vừa móc mũi dời á móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc một nè và hai khi có được hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc rồi thì mình sẽ kết thúc cái cụm này trước ở cái cụm nửa sò đầu tiên mà ta móc ở đây nè đây là nửa cụm sò đầu tiên ha một mũi móc đơn hai xích và hai mũi kép đơn cùng một chân móc nè đây đây là cái cụm nửa sò đầu tiên nè thì di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên của nửa cụm sò ở phía dưới này đây là mũi kép đơn đầu tiên ha đâm kim vào chân móc này móc một mũi móc đơn ta có được nửa của cái họa tiết son nguyên này thì để nhớ được đây là cái điểm đầu tiên của vòng móc thứ ba nè các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái kim đánh dấu sau đó mình đánh dấu vào ba mũi móc xích này nè thì đây sẽ là điểm đầu tiên của cái vòng móc thứ ba này ha từ cái điểm móc này các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc đơn ở cái cụm nửa so thứ hai nè đây là cụm nửa so thứ hai thì nó sẽ có cái chân móc đơn này các bạn móc cho mình vào cái chân móc đơn này hai mũi kép đơn cùng chân móc một nè tiếp tục kép đơn thứ hai được hai mũi kép đơn rồi ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân ta vừa móc hai mũi đó móc tiếp cho mình hai mũi kép đơn nữa ta có mũi kép đơn thứ ba nè và mũi kép đơn thứ tư vào cùng một chân móc rồi ha và sau khi đã có được bốn mũi kép đơn và nó xen kẽ là một mũi móc xích ở đây rồi thì mình sẽ kết thúc cái cụm sò nguyên này ta sẽ di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái cụm nửa sò mà mình vừa móc á đây đây là cụm nửa sò nè hai xích hai mũi kép đơn nè thì cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái cụm nửa sò này móc vào một mũi móc đơn như vậy là mình vừa hoàn tất được cái cụm sò nguyên đầu tiên ha đây sò nguyên đầu tiên của mình có hai mũi kép đơn nè lên một xích và hai mũi kép đơn thì các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng cứ gặp cái mũi móc đơn là mình sẽ móc vào đó một họa tiết sò nguyên đây đây sẽ là cái cụm nửa sò ở bên dưới nè một mũi móc đơn sau đó là hai xích và hai mũi kép đơn thì chân móc đơn mình sẽ móc họa tiết sò nguyên và kết thúc họa tiết sò nguyên sẽ đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở đây ha tương tự nè móc vào chân móc của mũi móc đơn móc vào một họa tiết sò nguyên gồm hai mũi kép đơn sau đó lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa Được một họa tiết sò nguyên như thế này, kết thúc họa tiết sò này, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở nửa cụm sò phía dưới á. Móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục nè, chân móc của mũi móc đơn thì móc họa tiết sò nguyên. Hai mũi kép đơn. Lên một xích. Tiếp tục hai mũi kép đơn nữa. kết thúc thì đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm nửa so phía dưới móc vào một mũi móc đơn sau đó sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha sau khi đã móc được các cái cụm son nguyên cho đến cuối vòng rồi nè các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu đánh dấu cái điểm đầu tiên của vòng móc nè ta sẽ tháo kim đánh dấu này ra ở các cái mũi móc đầu tiên của vòng móc này mình móc lên 3 mũi xích sau đó móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè thì đây chính là một nửa của cái cụm sò nguyên của mình ha thì cái cụm giò nguyên này nó sẽ thiếu thêm một cái chân móc nữa thiếu thêm một cái mũi móc nữa nè tức là ta sẽ có thêm một mũi kép đơn ở đây các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc phía sau của ba mũi móc xích này móc vào đó một mũi kép đơn ta có được một mũi kép đơn rồi thì ở cái ba mũi móc xích mà mình tạo đầu tiên á đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ hai tính từ dưới lên đâm kim vào chân móc xích thứ hai móc vào đó một mũi dời như vậy là mình cũng hoàn tất được một cái cụm sò nguyên đầu tiên như thế này ha và lúc này cái vòng móc thứ ba của mình nó sẽ kết thúc ta sẽ tạo ra được 7 cụm sò nguyên nè 4 5 6 và 7 nữa ha ta có 7 cụm sò nguyên cho cái vòng móc thứ ba này thì tiếp tục ở vòng móc thứ tư các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái khoảng trống chính giữa của cái họa tiết sò nguyên này nè là cái khoảng trống mũi móc xích này móc vào một mũi móc đơn phòng thứ tư này mình sẽ tăng cái kích thước của cụm sò nguyên phía dưới mình móc hai mũi kép đơn sau đó lên một xích và hai mũi kép đơn thì cái vòng móc thứ tư này các bạn sẽ tăng số mũi móc lên ha tức là mình sẽ có 3 mũi kép đơn một xích và 3 mũi kép đơn ta cũng đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn móc một họa tiết sò nguyên thì họa tiết sò nguyên của mình lúc này sẽ là ba mũi kép đơn vào chân móc này nè chân móc của mũi móc đơn á kép đơn thứ hai nè tiếp tục mũi kép đơn thứ ba được ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc rồi tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc ba mũi đó móc tiếp cho mình ba mũi kép đơn nữa ha kép đơn thứ hai tiếp tục mũi kép đơn thứ ba thì lúc này kích thước của cái cụm sò nguyên của mình nó sẽ được tăng lên hai mũi móc nè ba mũi kép đơn một xích và ba mũi kép đơn ha để kết thúc cái cụm sò nguyên này di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò nguyên phía dưới tức là cái khoảng trống của cái mũi móc xích này nè các bạn móc vào đó cho mình một mũi móc đơn ta hoàn tất được cụm sò nguyên đầu tiên cho cái vòng móc thứ tư này ha dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào chân móc của mũi móc đơn mà mình móc đầu tiên ở cái vòng móc thứ tư này sau đó tiếp tục tạo ra các cái cụm sò nguyên cho đến cuối vòng cũng di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn móc vào một họa tiết sò nguyên nè chân móc móc đơn móc họa tiết sò nguyên và kết thúc họa tiết sò thì đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò phía dưới móc vào một mũi móc đơn ha đây chân móc của mũi móc đơn móc họa tiết sò nguyên nè ba mũi kép đơn tiếp tục kép đơn thứ ba được ba mũi kép đơn vào cùng chân móc thì lên một xích và tiếp tục móc ba mũi kép đơn vào cùng chân móc đó nữa ta có được kép đơn thứ tư nè kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu có được cái cụm họa tiết so nguyên này rồi thì kết thúc cụm so này móc vào chính giữa của họa tiết so phía dưới một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha chân móc của mũi móc đơn thì móc một họa tiết so nguyên ba mũi kép đơn nè sau đó lên một xích tiếp tục ba mũi kép đơn nữa vào cùng một chân móc hoàn tất họa tiết so nguyên di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết so phía dưới móc vào một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có được 1 2 3 4 5 6 và 7 cụm sò nguyên và cụm sò nguyên của mình sẽ có 3 mũi kép đơn một xích và 3 mũi kép đơn nè kết thúc vòng móc thứ tư này ta tháo kim đánh dấu ra thì cái kim đánh dấu này nó đang nằm ở chân móc của mũi móc đơn đầu tiên của vòng móc móc cho mình vào cái chân móc đó một mũi dời để mình kết thúc cái vòng móc thứ tư này ha như vậy là mình hoàn tất được vòng móc thứ tư có 7 cụm sò nguyên cho cái vòng móc này thì để tiếp tục móc vòng móc thứ năm mình sẽ tiếp tục tăng cái họa tiết sò này cho cái vòng móc thứ năm và cái cách tăng các bạn sẽ móc cho mình các cái cụm nửa sò ha móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào chân ta vừa móc mũi dời đó móc tiếp một mũi móc đơn vào đó được một mũi móc đơn rồi móc lên 3 mũi móc xích một hai và ba sau đó đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc mũi móc đơn luôn đâm kim vào đó móc tiếp vào ba mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba thì cái cụm này mình cũng gọi là cụm nửa so ha một mũi móc đơn 3 xích và 3 mũi kép đơn nè kết thúc cái cụm nửa so này di chuyển kim đến chính giữa của cụm so nguyên phía dưới móc vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn ta có được cụm nửa sò đầu tiên dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên này ha sau đó tiếp tục tạo cho mình cái cụm nửa sò này cho đến cuối vòng khi đã có được một mũi móc đơn rồi thì tiếp tục móc lên 3 mũi xích và cũng móc vào cái khoảng trống mà mình vừa móc mũi móc đơn á móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn ta sẽ móc vào đó 3 mũi kép đơn nữa nè một kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba khi đã có được cụm nửa so như thế này rồi thì để kết thúc cái cụm nửa so này các bạn di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc đơn kế tiếp mà mình gặp nè móc vào đó một mũi móc đơn ta có được cụm nửa so thứ hai từ đây móc tương tự cho đến cuối vòng cứ lên cho mình 3 mũi xích móc vào chân móc mình vừa móc mũi móc đơn 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba được họa tiết cụm nửa sò rồi thì di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò phía dưới móc vào một mũi móc đơn sau đó cứ làm tương tự cái cụm này cho mình ha móc tương tự cái cụm này vào chính giữa họa tiết sò nè vào chân móc đơn chính giữa họa tiết sò và chân móc đơn các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng lên 3 xích móc vào cái khoảng trống này một ba mũi kép đơn sau đó móc vào chân móc của mũi móc đơn kế bên một mũi móc đơn lên 3 xích và móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng tháo cho mình kim đánh dấu ra để kết thúc cái cụm nửa so này, di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên. Ở cái cụm nửa so đầu tiên này nè, móc vào chân móc đơn này một mũi dời. Như vậy là mình kết thúc được vòng móc thứ 5, ta sẽ có được 14 cụm nửa so ha. Đây, 14 cụm nè. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Đây mình sẽ có được 14 cụm nửa so như thế này ha. Thì vòng tròn nón của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi. Các bạn móc tiếp cho mình cái vòng móc thứ sáu. Ta sẽ lên 3 mũi móc xích. vòng móc thứ sáu mình sẽ tiến hành làm tương tự giống như cái vòng móc thứ ba tức là sẽ tạo cái cụm sò nguyên có 4 mũi kép đơn ha móc vào chân đầu tiên này hai mũi kép đơn nè được hai mũi kép đơn rồi với ba mũi móc xích này thì ta sẽ có nửa cụm sò nguyên rồi ha đánh dấu cho mình đây là mũi móc đầu tiên nè sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm nửa sò đầu tiên đây là cụm nửa sò nè thì cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này móc vào đó một mũi móc đơn ta sẽ lặp lại các cái mũi móc giống như vào móc thứ ba ha tức là móc vào chân móc của mũi móc đơn ở cái cụm nửa sò này móc vào cái chân móc đơn này một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn sau đó lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa được một cụm so nguyên gồm có 4 mũi kép đơn và cách nhau là một xích rồi thì kết thúc cái cụm so này tương tự nè móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở nửa cụm so phía dưới á đây là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè móc vào một mũi móc đơn ta có được cụm so nguyên nè tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha chân móc của mũi móc đơn thì móc vào một cụm sò nguyên gồm hai mũi kép đơn sau đó lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa khi móc được một cụm sò nguyên như thế này thì kết thúc cụm sò này móc vào chân móc của mũi kép đơn kế bên này móc vào một mũi móc đơn sau đó tương tự đến cuối vòng ha sau khi đã móc đến cuối vòng đây là cái điểm đầu tiên của vòng móc ha tháo cho mình kim đánh dấu ra nè sau đó ở các cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này mình cũng có được ba chân móc rồi hai mũi kép đơn và ba mũi xích này là một chân rồi ha thì tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc phía sau của cái ba mũi móc xích này nè móc tiếp vào đó một mũi kép đơn nữa di chuyển kim đến chân móc xích thứ hai của ba mũi móc xích đầu tiên này đâm kim vào chân móc xích thứ hai móc một mũi dời thì mình sẽ hoàn tất được vòng móc thứ sáu và vòng móc thứ sáu này mình sẽ có được tổng cộng là 14 cụm 14 cụm so nguyên ha đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 ta sẽ có được gấp đôi số sò nguyên so với cái vòng móc thứ ba ha tiếp tục móc thêm cho mình một vòng móc tăng mũi nữa tức là vòng móc tiếp theo mình sẽ tăng kích thước của họa tiết sò lên một xích nè móc vào chính giữa của họa tiết sò phía dưới một mũi móc đơn vòng móc này sẽ lặp lại ở vòng móc thứ tư ha móc vào chân móc của mũi móc đơn một họa tiết sò họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn lên một xích tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc có được một họa tiết sò nguyên rồi kết thúc họa tiết sò này đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò phía dưới móc vào một mũi móc đơn tiếp tục dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng đối với những size nhỏ hơn thì các bạn có thể móc xen kẽ cho mình nè mình sẽ tạo cụm so 6 mũi xen kẽ với cụm so 4 mũi cứ xen kẽ như vậy cho đến cuối vòng để cái vòng tròn của mình nó không có bị quá rộng so với vòng đầu của bé ở đây mình móc size 2 tuổi nên mình sẽ tiếp tục tăng mũi ha mình sẽ tạo các cái cụm so 6 mũi nè ba mũi kép đơn sau đó lên một xích và tiếp tục ba mũi kép đơn nữa di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết so kế tiếp móc vào một mũi móc đơn sau đó tương tự đến cuối vòng ha móc đến cuối vòng thì mình sẽ có nè 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 mình có được 14 cụm so 6 mũi kép đơn nè thì kết thúc cái vòng móc thứ bảy này cũng tương tự tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng móc thứ bảy lúc này cái vòng tròn của nón mình nó đã có cái độ rộng ra như thế này rồi ha size nhỏ thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình ở cái vòng móc thứ bảy này ha xen kẽ cụm 6 mũi và cụm 4 mũi vòng móc thứ 8 mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách tăng một cụm sò cho mỗi vòng móc hoặc là nhiều hơn một cụm sò ha móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời đó móc vào đó 3 mũi kép đơn thì các cái cụm sò của mình ở các cái vòng móc tiếp theo nó sẽ dừng lại ở cái kích thước này móc tiếp vào cái chân móc này 3 mũi kép đơn nè một kép đơn thứ hai tiếp tục kép đơn thứ ba khi đã có được 3 mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên này rồi cũng đánh dấu cho mình đây là điểm đầu tiên của vòng móc sau đó di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò phía dưới móc vào một mũi móc đơn tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đơn kế bên này một cụm sò gồm 3 mũi kép đơn các cụm sò của mình sẽ dừng lại ở 3 mũi kép đơn và một xích sau đó là 3 mũi kép đơn ha tức là cụm sò 6 mũi kép đơn á Được một cụm so nguyên 6 mũi như thế này rồi, móc vào chính giữa của họa tiết so phía dưới một mũi móc đơn. Đối với hàng móc không tăng mũi thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình như vậy ha. Ở đây mình sẽ tiếp tục tăng thêm một họa tiết so cho cái vòng móc của mình nó được rộng ra hơn nè. Thì cái cách tăng một họa tiết so thì như sau. Các bạn sẽ tăng cho mình một điểm bất kỳ ở cái vòng móc thứ 8 này ha. Ở đây mình sẽ tăng ở cái điểm này thì cách tăng như sau nè. Khi đã có được một mũi móc đơn vào chính giữa của họa tiết so phía dưới rồi, để kết thúc cái họa tiết so ở kế bên này rồi ha, thì mình sẽ tăng ở cái điểm này. Hoặc là tăng hai họa tiết so thì các bạn sẽ tăng đối diện cho mình ha, tăng hai điểm đối diện. Ở đây mình chỉ tăng một điểm thôi cho nên các bạn sẽ tăng cho mình như sau. Móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc là cái khoảng trống này nè, móc vào 3 mũi kép đơn mình sẽ có được nửa sò ha kết thúc nửa sò này di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn kế bên nè móc vào một mũi móc đơn ta có được cụm nửa sò đầu tiên tạo tiếp cho mình một cụm nửa sò thứ hai móc lên 3 mũi xích móc tiếp vào chân móc mà mình vừa móc đó 3 mũi kép đơn nữa được cộng nửa so thứ hai kết thúc thì móc vào chính giữa của họa tiết so này một mũi móc đơn nè như vậy là ở đây mình sẽ có được hai cụm nửa so ha ta đã tăng thêm được một họa tiết so ở đây rồi thì các cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm so nguyên như vậy tức là chân mũi móc đơn móc vào một cụm họa tiết so nè ba mũi kép đơn lên một xích tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa đâm kim vào chính giữa của họa tiết so kế bên móc một mũi móc đơn thì để tăng một họa tiết so cho vòng móc các bạn sẽ móc cho mình hai cụm nửa so như thế này nếu các bạn muốn tăng nhiều hơn tăng hai điểm thì các bạn sẽ tăng cho mình hai điểm đối diện nhau nè đây tăng hai điểm thì tăng hai điểm đối diện nhau hoặc tăng 3 điểm thì tăng tam giác tăng 4 điểm thì tạo một cái hình vuông nè để cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ cân xứng ha nó sẽ không có bị méo sau khi đã móc được đến cuối vòng tháo kim đánh dấu ra nè ở cái điểm đầu tiên này mình tạo nửa họa tiết sò rồi thì mình sẽ tạo thêm nửa họa tiết sò còn lại và họa tiết sò của mình nó sẽ là 6 mũi nên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào phía sau của cái ba mũi móc xích này móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn đây cái chân móc này ha móc vào hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ hai sau đó đâm kim vào chân móc xích thứ hai của ba mũi móc xích này móc vào một mũi dời để mình kết thúc cái cụm sò nguyên này ha từ đây móc lên một mũi móc xích đây thì cái cụm sò nguyên của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha mũi móc xích này nó sẽ là chính giữa của họa tiết sò nguyên nè vòng móc thứ chín mình sẽ móc hoàn thiện ở hai cụm nửa sò này để tạo ra một cụm sò nguyên nè khi móc lên một mũi móc xích rồi móc vào chính giữa của họa tiết sò phía dưới một mũi móc đơn sau đó móc tương tự giống như các cái hàng móc bên trên á tức là mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn móc một họa tiết sò nguyên nè ba mũi kép đơn vào cái chân móc này kép đơn thứ hai tiếp tục mũi kép đơn thứ ba sau đó lên một xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa được một cụm sò nguyên rồi ha đánh dấu cho mình đây là chân móc đầu tiên của vòng nè sau đó kết thúc cái cụm sò nguyên này móc về chính giữa của họa tiết sò phía dưới một mũi móc đơn đến hai cái cụm nửa sò này nè thì mình sẽ tạo ra một họa tiết sò ở đây nữa thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình ha cứ đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn và móc vào một họa tiết sò nguyên và lúc này họa tiết sò nguyên của mình cũng là ba mũi kép đơn sau đó lên một xích và tiếp tục ba mũi kép đơn nữa Được một cụm sò nguyên rồi, tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở nửa cụm sò phía dưới á. Móc vào cái chân móc đầu tiên của ba mũi kép đơn này nè. Nó sẽ tương tự giống như cái vòng móc ở bên trên ha. Móc vào một mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục chân móc của mũi móc đơn móc một cụm sò nguyên, ba mũi kép đơn. Lên một xích, tiếp tục ba mũi kép đơn nữa được cụm sò tiếp theo rồi thì kết thúc cái cụm sò này cũng tương tự nè đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm nửa sò kế bên này đây là chân kép đơn đầu tiên ha móc vào một mũi móc đơn nè ta có được cụm sò nguyên thì lúc này mình sẽ tăng được thêm một cụm sò nguyên ha còn lại thì sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng chân móc đơn thì sẽ móc một cụm sò nguyên nè kết thúc cụm sò nguyên thì móc vào chính giữa của họa tiết sò một mũi móc đơn sau đó tiếp tục chân móc đơn móc một mũi sò nguyên ha và kết thúc nè tương tự đến cuối vòng sau khi đã móc đến cuối vòng thì cũng tháo kim đánh dấu ở cái điểm đầu tiên ra và đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn này móc một mũi giờ để kết thúc vòng móc thứ 9 ta kết thúc được vòng móc thứ 9 ha và để tiếp tục móc lên vòng thứ 10 thì lên cho mình 3 mũi xích Cầm kim vào chân móc ta vừa móc, móc 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai, tiếp tục mũi kép đơn thứ ba. Được 3 mũi kép đơn rồi ha, cũng đánh dấu đây là điểm đầu tiên của vòng móc nè. Sau đó đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò phía dưới móc một mũi móc đơn. Thì từ cái vòng móc thứ 9 đến cái vòng móc mà mình thêm phía dưới á, thì ta sẽ có tổng cộng là 15 họa tiết sò tức là mình đã tăng thêm được một họa tiết sò ở đây nè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15 nó sẽ nhiều hơn cái vòng móc bên trên một họa tiết sò ha thì những size lớn hơn các bạn cứ tăng cho mình tương tự nè ta sẽ thêm hai cụm nửa sò và chia đều ở cái vòng móc thứ chín để cho cái vòng tròn của mình nó to ra và nó sẽ tăng thêm cái họa tiết sò ha từ đây mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc nữa cứ móc cho mình vào chân móc đơn một họa tiết sò chính giữa họa tiết sò thì móc một mũi móc đơn nè móc tương tự cho đến cuối vòng đây chính giữa thì móc một mũi móc đơn sau đó chân của mũi móc đơn thì móc một họa tiết sò nè và tất cả các họa tiết sò của mình đều dừng lại ở 6 mũi kép đơn ha và xen kẽ nó sẽ là một mũi móc xích nè ba mũi kép đơn lên một xích tiếp tục ba mũi kép đơn nữa được cộng sò nguyên rồi chính giữa của họa tiết sò phía dưới móc vào một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng ha và lưu ý ở cái điểm đầu tiên và cuối của mỗi hàng móc á, thì mình sẽ có xen kẽ một hàng là mình bắt đầu ở nửa của họa tiết sò còn một hàng là mình bắt đầu từ chân móc đơn thì khi móc đến các cái chân móc đơn á, thì các bạn sẽ móc bình thường còn khi móc đến cái nửa họa tiết sò á, thì các bạn cứ móc cho mình vào phía sau của cái ba xích này nè móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn ha sau đó mình sẽ kết thúc cái họa tiết á, sò này để tạo ra một họa tiết sò nguyên và lúc này cái vòng tròn này nó đã vừa với vòng đầu của bé rồi thì các vòng móc tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi cho mình tức là mình sẽ móc đều ha móc cho đến khi từ cái phần đỉnh nón đến cái hàng móc mình thêm cuối cùng á nó bằng đến cái phần tay của bé là được thì cái chiều sâu này nó tầm khoảng 14 cho đến 16 cm ha chân móc mũi móc đơn thì móc một họa tiết sò nguyên nè ba mũi kép đơn lên một xích tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò kế bên móc một mũi móc đơn sau đó tương tự ha ở đây mình đã móc được tổng cộng là 10 hàng móc không thêm mũi. Lúc này chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng thêm cuối cùng nó đã bằng đến cái phần tay của bé rồi. Mình sẽ có được các cái họa tiết sò xen kẽ với nhau như thế này ha. Các cái họa tiết sò nguyên xen kẽ với nhau nè. Thì cái hàng móc mà mình thêm cuối cùng ở đây kết thúc của nó sẽ là nửa họa tiết sò. Các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào à, cái chân móc ở phía sau của ba mũi móc xích này nè móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai sau đó đâm kim vào chân móc xích thứ hai của ba mũi móc xích đầu tiên gây nên móc vào một mũi dời móc lên một xích ở đây mình cũng nói luôn nè đối với nhiều bạn không biết tăng size ở phía trên làm sao cho vừa á thì các bạn có thể đo cho mình kích thước của một họa tiết sò thì một họa tiết sò của mình sẽ nằm trong tầm khoảng 3 cho đến 3.5 cm ha thì các bạn có thể lấy cái số đo này mình nhân lên để mình đo với cái vòng đầu của bé thì các bạn sẽ tăng cho mình cái số sò thích hợp hơn và cái kích thước này nó không bao gồm cái mũi móc đơn kết thúc của một họa tiết sò ha các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình đo theo cái kích thước của họa tiết sò cũng được bây giờ mình sẽ móc cái phần vành của nón thì để móc cái phần vành của nón hàng móc đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình các cái cụm nửa sò và cái cụm nửa sò của mình nó tương tự giống như hàng móc thứ năm ha đây hàng móc thứ năm của mình sẽ có các cái cụm nửa sò nè thì các bạn sẽ móc cho mình lên một xích rồi đâm kim vào chính giữa của họa tiết so móc một mũi móc đơn từ đây móc lên 3 mũi xích 1 2 và 3 sau đó đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc mũi móc đơn móc vào 3 mũi kép đơn nè kép đơn thứ hai và tiếp tục mũi kép đơn thứ ba đây là cái điểm bắt đầu của cái phần vành ha các bạn cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái điểm này ta được một cụm nửa sò nè kết thúc cụm nửa sò này cũng tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn kế bên móc một mũi móc đơn để bắt đầu cụm nửa sò thứ hai từ đây lên 3 mũi xích đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi móc đơn móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn một hai và ba được cộng nửa sò rồi đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò kế bên móc mũi móc đơn mình được một cụm nửa sò tiếp theo ha các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng nè cứ móc vào chính giữa của họa tiết sò và chân móc đơn cho đến cuối vòng tạo ra cho mình các cái cụm nửa sò lên 3 mũi xích móc vào chân móc đó 3 mũi kép đơn đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn kế bên móc một mũi móc đơn lên 3 xích và móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã tạo các cái cụm nửa so cho đến cuối vòng thì phần vành của mình lúc này nó đã có cái độ xòe ra rồi nè tổng số mũi móc của hàng móc sò nguyên của cái phần vành nó sẽ gấp đôi so với cái phần thân nón nè thì kết thúc các bạn cũng tháo cho mình kim đánh dấu ra đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn ở cái cụm sò cụm nửa sò đầu tiên á đây chân móc mũi móc đơn nè móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc cái vòng đầu tiên ở phần vành từ đây móc lên ba mũi móc xích khi đã được cái phần vành như thế này rồi thì cái hàng móc thứ hai cho đến cái hàng móc thứ ba bốn năm vân vân thì các bạn sẽ quay lại cho mình cách móc của cái vòng móc thứ ba vòng móc mà mình tăng mũi từ đỉnh nón á ha từ cái vòng móc thứ ba tức là cái vàng móc này mình sẽ móc tương tự giống như hàng móc thứ ba ta cũng đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc đó móc cho mình các cái cụm sò gồm hai kép một xích hai kép đây đâm kim vào chân móc đó ha móc vào hai mũi kép đơn nè được hai kép ta được nửa sò đánh dấu đây là chân móc đầu tiên sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở nửa cụm sò phía dưới móc vào chân móc đó một mũi móc đơn Di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn kế bên, móc một cụm sò, gồm hai kép, một xích hai kép. một nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Sau đó lên một xích. Và hai kép đơn nữa vào cùng một chân móc. đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm nửa sò này móc vào một mũi móc đơn ta có được cụm sò nguyên như thế này thì cái cụm sò nguyên ở phần vành nó sẽ nhỏ hơn cái cụm sò nguyên ở trên thân nón ha tức là trên thân nón mình sẽ có 6 mũi kép đơn thì phần vành mình chỉ có 4 mũi kép đơn cho cái cụm sò của mình thôi các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng móc vào một cụm sò nè hai mũi kép đơn lên một xích hai mũi kép đơn nữa được cụm sò nguyên rồi đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm nửa sò này móc vào một mũi móc đơn sau khi đã móc được đến cuối vòng thì cái phần vành của mình nó đã có cái độ rộng ra nè và các cái cụm sò nguyên của mình nó sẽ là hai kép một xích và hai kép đến cái điểm móc đầu tiên thì cũng tháo kim đánh dấu ra lúc này cụm sau của mình là hai kép một xích hai kép nên các bạn sẽ đâm kim vào phía sau của ba mũi xích này chỉ móc cho mình vào đó một mũi kép đơn thôi ha đâm kim vào chân móc xích thứ hai của ba mũi móc xích này móc vào một mũi dời lên một xích phần vành của mình lúc này nó đã xòe ra rồi nè nó sẽ có số phủi sò gấp đôi so với cái phần thân này nhưng kích thước của cái họa tiết sò này nó sẽ nhỏ hơn so với kích thước ở phần thân ha thì các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây tức là mình sẽ tạo cái cụm sò 4 mũi thôi nè móc cho mình thêm tầm khoảng 3 cho đến 5 hàng móc nữa tùy vào cái độ rộng của phần vành mà các bạn mong muốn các bạn cứ móc cho mình cái cụm sò 4 mũi như thế này ha tăng cho đến khi cái độ rộng của phần vành đạt đến cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được và mình sẽ móc xen kẽ tương tự giống như các cái hàng móc bên trên chỉ khác cái kích thước của họa tiết sò nó sẽ khác thôi ha ta cứ đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò móc một mũi móc đơn còn chân móc của mũi móc đơn phía dưới thì móc vào một cụm sò và lưu ý cụm sò ở phần vành thì luôn luôn là hai kép đơn một xích và hai kép đơn nhé được cụm so 4 mũi kép đơn đâm kim vào chính giữa của họa tiết so kế bên móc một mũi móc đơn tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha bắt đầu ở mỗi vòng thì sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình để mình khỏi bị quên mũi móc nha tương tự và thêm nhiều hàng móc nữa ở đây mình đã móc được tổng cộng là 5 hàng móc sò nguyên cho phần vành sò nguyên của mình là hai kép đơn một xích và hai kép đơn nè thì lúc này cái phần vành của mình nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi hoặc là những bạn nào muốn cái phần vành của mình nó rộng hơn á thì các bạn cứ tăng thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa và mình cũng móc cái họa tiết sò là hai kép một xích hai kép đến khi nào mà cái phần vành các bạn thấy nó có cái độ cúp xuống nè thì các bạn sẽ tiếp tục tăng cho mình cái độ rộng của họa tiết sò tức là mình sẽ móc cái họa tiết sò của mình là ba kép một xích ba kép cho cái phần vành này nó được rộng ra và nó không có bị cúp xuống ha ở đây mình chỉ dừng lại ở năm hàng móc thôi nên cái họa tiết sò của mình nè sẽ là 4 mũi kép thì cái điểm cuối cùng này đâm kim vào chân móc ở phía sau của ba xích này móc một mũi kép đơn đâm kim vào chân móc xích thứ hai móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau các cái mũi móc sau khi đã giấu được toàn bộ sợi len thừa thì mình sẽ hoàn tất được phần thân nón như thế này ở đây mình có luôn thêm một sợi dây vào hai bên của cái phần thân nón để có cái sợi dây ở phía dưới nè cột vào hoặc là thân trước các bạn có thể trang trí nhiều cái họa tiết khác cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn ha và dựa vào cách tăng size ban đầu mình hướng dẫn á các bạn có thể áp dụng cái mẫu nón này để móc cho người lớn đều được ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành như thế này chúc các bạn thành công